chào tất cả anh em nhé Đấy, cái ờ, tiếp tục với cái video tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu 2020 Đấy. thì anh em nào đã chơi rồi thì anh em biết rồi cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tan nhé Đấy thì ngày hôm nay tôi làm ờ, video này làm nhanh để cho anh em nào mà chưa biết thì anh em biết thêm về cái bộ hột này để cho anh em sử dụng nó anh em đi ờ, lắc tài xỉu thì anh em có cái tỷ lệ hay là có cái phần trăm trắng anh em nhé đấy thì ờ, đấy, khi anh em đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp thì anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em đấy, đi theo ý muốn của anh em là như thế nào thì khi mà anh em lắc cái bộ hột này thì ờ, anh em có thể là lên tài xuống xỉu hay là anh em giữ tài giữ xỉu nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, bằng cái cách lắc mà nó là cái cách lắc độc quyền ở bên cơ sở tôi nhá Đấy, cách lắc độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy thì khi mà anh em mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì à, thì anh em à, có luôn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy. Nói chung là khi mà anh em sử dụng cái bộ hột ăn khi mà anh em sở hữu cái bộ hột tài xỉu này thì anh em có luôn một cái cách lắc vô cùng nó hiệu quả Đấy, hiệu quả cho anh em đến 7 80 trăm Đấy thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu 2020 này và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu uh, ờ, đó là hàng mới nhất độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé ấy thì cái bộ hột này nó không tang không tang như nào anh em đi sân chơi anh em có thể là thử nam châm nước muối dọi đèn đấy nó nó đảm bảo đủ hết những cái tiêu chuẩn mà khi mà anh em đi sân chơi anh em thử tăng tích dọi đèn này anh em thấy không dọi đèn rất là trong dọi đèn này, trong suốt này Đấy. Đó. cũng có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi bảo là cái bộ hột tài xỉu 2020 này không có tang tích gì mà lại giữ được tài giữ được xỉu hay là đi theo ý muốn của anh em đấy thì ờ, nói luôn với anh em là cái bộ hột này là do chính tay tôi làm ra nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé thì ờ, cái cách lắc và cái bộ hột Đấy, cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu này là do chính tay tôi làm ra bộ hột này nên là tôi cũng nghiên cứu luôn cái cách lắp của nó làm sao nó hiệu quả nhất Đấy. qua nước ờ, lạnh Đấy, anh em đi đến sân chơi anh em thử nước lạnh Đấy, thì ờ, à thử nước muối thì anh em phải rửa qua nước lạnh Đấy, rồi khi nào anh em về anh em không chơi nữa thì anh em có thể anh em rửa cái bộ hột này lại một lần nữa Đấy rửa lại một lần nữa và lấy cái bông tăm ấy, anh em khuấy hết ở trong cái lỗ hột này đi đấy là cái cách bảo quản hột của anh em nó nó, nó không bị uh, lệch hột anh em nhé đấy, thì đa số anh em chơi được một thời gian thì nó bị lệch về bên uh, tài nhé đó. đó vừa rồi tôi đã thử cho anh em là nam châm à, thử cho anh em là gợn đèn nước muối đấy, còn cái cuối cùng đó chính là nam châm thì cái bộ hột này thì tôi chạy bao cho anh em luôn cả chẻ hột nhé Đấy, ăn thua chẻ hột luôn nắp này Đấy, ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái ờ, cách đi của cái bộ hột tài xỉu này và giới thiệu cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột 2020 này Đấy, để cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em sử dụng cái bộ hột này nó sẽ có những cái phần trăm thắng cho anh em Đấy, nhá thì uh, khi mà anh em chưa cần đến cái lắc của tôi thì cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em Đấy, nó đi đều cho anh em lên tới 8 90 phần trăm anh em nhé Đấy, nó đi đều cực kỳ đều cho anh em đi đều như nào Đấy, anh em lắc cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nhá cùng lắm nó chỉ đứng cho anh em một chén thôi Đấy, đang tài đúng không Đấy, chén này thì à, nó khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm nó là lên à nó sẽ xuống xỉu nhé đó xỉu đúng không Đấy, 8 đến 90 phần trăm nó lên tài thế này đó, 356 chén này 80 phần trăm xỉu Đấy, 123 tài hột chưa chạy hết đấy thì cái chén này nó đã đứng ở ờ, ba con nhất đấy, bão nhất đấy, thì uh, trái này thì ờ, nó sẽ cho anh em lên tầm 90 đến 95 phần trăm là sẽ lên tài thế này ba con nhất là đa số là anh em đặt tiếp tục vẫn là đặt nhất xỉu đúng không nhưng cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc qua thôi là nó sẽ đi hết những cái mặt nhất ở trong này đấy hai năm sáu đúng không anh em rất là hiệu quả xỉu đó bão hai luôn đấy cái bộ hột này nó khi mà anh em lắc đều ấy thì là cái bộ hột này nó đi bão cho anh em khá là cao nhá đấy thì còn cái bộ hột này anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần đến cơ sở anh em mua bộ hột tài xỉu này hoặc anh em đặt hàng anh em em à, nhận được hột thì anh em sẽ gọi điện video thẳng trực tiếp cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc là tôi sẽ gửi cho anh em cái video hướng dẫn nhé Đấy thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đang xỉu giữ xỉu cho anh em một một hai này hai ba bốn này một hai bốn này một hai năm này một hai ba này đấy thì cái chén này lên tài 245 đấy, lên tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé 456 này 236 này 245 này tiếp tục lại 245 này 665 này đấy, thì cái chén này nó đã về 123 ờ, đấy thì cái cách anh em à, lắc cái bộ tài xỉu này nó là như vậy đấy, thì anh em nào đã xem video thì anh em xem à, hết cái video này thì anh em thấy được cái bộ hột này nó có mang lại cho anh em cái hiệu quả khi anh em đi lắc tài xỉu hay không đây chính là cái cách mà anh em đi à, chơi tài xỉu bịp hay là anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi tài xỉu nào anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì nó mang lại cho anh em tỷ lệ phần trăm thắng lên tới 7 đến 80 phần trăm nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết à, anh em à, muốn được tư vấn hay là muốn được sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, video này tôi làm đến đây là hết chào tất cả anh em